Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dơ quát nhé Vâng, hôm nay đồng hồ dơ quát của chúng tôi là làm một video để review với anh em 11 mẫu đồng hồ Casio đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dơ quát của chúng tôi Vâng, tất cả 11 mẫu đồng hồ này đều có giá trên dưới 1 triệu đồng thôi Vâng, chỉ trên dưới 1 triệu đồng là anh em có thể sở hữu ngay một chiếc đồng hồ Casio chính hãng được phân phối bởi anh Khuyên Watt à, tại à, thị trường Việt Nam Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng à, sản phẩm một anh em nhé Rồi đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi review ngày hôm nay với anh em thì à, đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Casio đó có mã là LTPV 006L 7BUDF có giá là 815 nghìn 815 nghìn vâng rất rẻ đúng không ạ vâng về chức năng các thứ thì con này là gồm có là lịch thứ này lịch ngày này đấy cọc số la mã đó kim giờ phút giây đấy, đầy đủ chức năng dây da dây da màu đen đó sai mặt của em nó nè đây tôi đo cho anh em xem vâng sai mặt của em nó là 25 độ dày là 9,5 đó thì à, size 25 này thì gần như cổ tay ai cũng đeo được anh em ạ vâng thì em nhé cổ tay à, chị em ai cũng đeo được luôn vâng đó rất là đẹp đúng không ạ đây mặt sau đây có tem à, chống giả của anh quay Quát này đó đây đây là tem bảo hành chính hãng của mẫu đồng hồ này đây anh em nhé này đó tem bảo đảm hàng hàng thật này và bảo hành chính hãng luôn đấy khi anh em biết là mua cái sản phẩm này thì cào cái lớp bạc này ra này vào cái link bảo hành chấm anh quay đây và kích hoạt bảo hành anh em nhé đó cái mẫu đồng hồ này chỉ có là 815.000 thôi ok quá rẻ đúng không ạ gần như là dành cho học sinh sinh viên công nhân người nghèo ai cũng có thể mua được chiếc đồng hồ này hoặc là các anh để mua tặng cho các chị mẫu đồng hồ này thì tôi nghĩ là không còn gì tuyệt vời hơn quá rẻ và quá bền luôn à, mẫu đồng hồ này thì được bảo hành là máy một năm và pin 18 tháng tại hát vâng lại những cái địa chỉ của à, hãng luôn đó ok sang mẫu đồng hồ thứ hai thì cái mẫu đồng hồ này thì nó cũng à, về sai số thì nó cũng bằng cái mẫu đồng hồ số 1 này thôi anh em ạ đó về sai mặt được thiết kế là mặt à, màu trắng sữa đó cọc số à, màu vàng đồng bộ với màu dây đó cái size mặt cũng đều là 25 và độ dày là 9,5 giá 815.000 vậy mã nó cũng giống nhau đó mã này mã màu nó khác nhau thôi anh em nhé chế độ bảo hành mọi cái cũng đều là như vậy cả ok dây này dây da trơn đó tôi mấy nay cũng bị cúm cho nên là người nói nó cũng không được tròn tiếng cho nên anh em cho xem video có thể thông cảm nhé thì anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh like và share chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống chúng tôi nhé rồi sang đến một mẫu đồng hồ này mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review hôm nay thì đấy trước mắt anh thì em đây là một mẫu đồng hồ gọi là quá tuyệt vời luôn dành cho các bạn trẻ đấy, dành cho các bạn là trẻ trung xinh đẹp đây dây màu hồng này mặt màu hồng đó cọc số màu hồng luôn đó vỏ bạc đấy độ chịu nước là 3 tm 3 tm cho anh em đi bơi rửa tay nhé mặt kính khóa, chất liệu là mặt kính khóa, vỏ thép dây da đấy khóa bằng thép luôn đây mà sau là có tem chống giả của à, bộ à, của, của, của à, bộ công an này đấy rồi chế độ bảo hành các thứ thế giá tiền 815.000 đều là mã V006L đó sai mặt là 25 và độ dày 9,5 quá đẹp luôn cực kỳ đẹp luôn này yêu chưa xinh cực kỳ luôn nhé rất đẹp luôn anh em mà kết mẫu nào thì à, hãy à, comment dưới video này để tôi có thể là gửi ảnh hình ảnh trực tiếp cho anh em ok rồi ta sang đến mẫu thứ tư trong buổi review hôm nay đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ là phiên bản là dây màu đen mặt màu đen đấy vỏ à, và màu bạc Đấy, cọc số màu trắng cọc số 12 giờ và cọc số 6 giờ là đều là số và điểm cọc đó rất là ok về à, sai mặt của em nó nào sai mặt của em nó là 28,3 độ dày là 7.7 có cái độ dày nó khá là mỏng thôi không có dày đó em này thì là 28,3 thì dành cho các bạn là cổ tay thoải mái là cổ tay gần như phụ nữ ai cũng đeo được cái mẫu đồng hồ này nó quá dễ đeo nó không quá to ví dụ chẳng hạn như là 34 35 trở lên thì các bạn phải xem là cổ tay to mới đeo được chứ còn cái những cái mẫu đồng hồ mà nó khoảng tầm 25 cho đến 28 hoặc 30 thì ai gần như cổ tay nào cũng đeo được hết vâng, rất là dễ đeo luôn rồi, mã của đồng hồ này là LTPV005L 1BUDF giá có 691.000 ờ, thôi anh em ạ quá rẻ đúng không ạ đúng con đồng hồ này chính xác là bằng một nồi lẩu luôn chỉ bằng được một chưa bằng một nồi lẩu như này bằng một nồi lẩu ấy đi ok quá đẹp đúng không ạ đây dây ra à, mặt kính khoáng nhá mặt kính khoáng độ chuẩn nước là 3 tm cho anh em đi mưa rửa tay thoải mái ok rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ năm rồi mẫu đầu đồng hồ thứ năm thì ở đây là ở ờ, đây thì anh em nhìn thấy rồi đây là trước mặt anh em đây là mẫu đồng hồ này được thiết kế khá là khỏe rất là khỏe luôn cọc số và được kết hợp với à, số à, số Latin đấy 69 và 12 ở cọc số 3 giờ là lịch ngày đó trên kim là có à, dạ quang sáng và ban đêm đấy trên viền Benja được tính những cái à, số này này anh em này ờ, mang tính hơi thể thao một chút cho nó khỏe khỏe cho anh em đó cọc số ờ, này vào đây buổi tối là nó à, sẽ à, sáng ở kim giờ và kim phút đây anh chị em nhé đây mẫu này là dây da trơn đó dây da trơn hôm nay thì tôi combo là 11 mẫu đều là dây da cho anh em đó cho anh em nào mà thích dây da lựa chọn dây da thì hôm nay combo 11 mẫu đồng hồ dây da cho anh em rồi sai mặt của em nói thế nào sai mặt của em nó là 29,6 cứ gọi là 30 đi ok 30 9,7 độ dày 9,7 đấy nói chung là nó cũng rất là hợp lý rồi cũng không dày quá mà cũng không mỏng quá đồng hồ thì phải đeo như nó đầm đầm nó khỏe khỏe thì mới gọi là đồng hồ chứ còn đeo này đeo nó mỏng dính này như là lúa đấy anh em ạ rồi mẫu đồng hồ này là LTP V004L giá là có 765.000 quá rẻ đúng không ạ đúng bằng nồi lẩu ếch thôi còn là mọi chức năng các thứ nó vậy thôi đều là được bảo hành máy một năm pin 18 tháng mặt kính khoáng đấy xuất xứ thương hiệu là của Nhật nhá nhiều người không biết này không biết là đồng hồ này của tàu ấy của Trung Quốc hay của ai rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ uh, 6 nè đây đây trước mắt anh em đây cũng là một mẫu đồng hồ nó cũng gần như là cái phiên bản à, số thứ năm đấy nhưng mà nó khác một chút nó là cọc đây là đều là cọc số đấy kim vót nhọn đấy cọc số 3 giờ là cũng có lịch ngày Viền Benzen được tính điểm à, những à, vạch à, số đây này anh em này ví 20 này 30 này 40 50 60 này dạng như nó điểm cho nó trang trí là chính nó đẹp đó về sai mặt nào Rồi sai mặt của em nó là 29,2 29,2 Độ dày này Độ dày là 9,5 Cũng là à, tương đương cái mẫu vừa rồi Vâng à, Mã của em nó đây là TPV004L Và giá là 765.000 Đấy, đều là hàng chính hãng các thứ anh em nhé đây tem chống giả của anh Khuê Watt này nhà phân phối đồng hồ Casio độc quyền này tại Việt Nam hiệu là giờ bắt của chúng tôi thì là đại lý à, phân phối cấp 1 của thương hiệu này Rồi đến mẫu đồng hồ số 7 trong buổi review hôm nay thì đây trước mắt anh em đây là một phiên bản là cũng dây ra mặt màu trắng cọc số la mã ở cọc số 6 và 12 giờ điểm cọc số la mã Đấy, trên kim cũng có giả dạ quang đây, kim giờ và kim phút đều có giả dạ quang vạch số màu đen Đấy, rất là khỏe bạn nào mà thích kiểu dạng nó đơn giản thôi classic thôi thì đeo mẫu này rất là ok Đấy, mặt sau cũng đều là có tem à, chống giả đó rồi đều là thẻ bảo hành vâng mã của nó là V005L đấy giá có 691 nghìn quá rẻ đúng không ạ quá là rẻ luôn đây anh em có thể chiêm ngưỡng này quá đẹp đúng không ạ đấy khóa đây khóa móng ngựa nhé cực kỳ yêu luôn nào sai số em nói xem nào chất liệu đều đều là mặt kính khóa đổ chứa nước là 3tm anh em đi bơi rửa tay thoải mái em này là có 27.6 thôi cũng rất mỏng rồi 7.9 à, gọi là 8 đi đó cũng rất là mỏng luôn đó 27 mà mặt số 27 gần như cổ tay ai đeo được hết dễ đeo và vâng, không phải nghĩ luôn rồi anh em còn chưa hướng lần nữa hóa chất đúng không ạ quá rẻ luôn có mấy trăm nghìn bạc một cái đồng hồ đúng bằng nồi lẩu ếch 691 nghìn rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ 8 đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ số 8 đó mẫu đồng hồ số 8 này thì cũng giống mẫu đồng hồ là số à, số 6 anh em nhé đây cũng giống mẫu đồng hồ số 6 này thôi đây nó khác nhau về màu thôi anh em nhé đấy, cho nên tôi cũng không giới thiệu nhiều nữa nó chỉ khác nhau về màu thôi đấy một em màu đen bạn nào thích màu đen thì lấy màu đen bạn nào thích màu à, trắng thì lấy màu trắng trắng bạc đấy, đấy rất là xinh luôn đúng không đấy chức năng cũng vậy đều có là lịch ngày ở cọc số 3 giờ kim bót nhọn miền benzen là được à, đính à, điểm số dây ra Đấy. giá của em nó thì cũng ngang ngửa nhau thôi đều là 765.000 quá rẻ đúng không ạ có hơn 700.000 là mua được con đồng hồ Casio chính hãng máy một năm pin 18 tháng không phải nghĩ rồi rồi sang mẫu đồng hồ thứ 9 nào rồi đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ rất bán rất là chạy mà người hệ thống đồng hồ rất bán của chúng tôi thì anh em có thể nhìn đây đấy đây là kim giờ và kim phút cũng đều được tính dạ quang này đấy mặt sẻ tia rất là, là long lanh luôn đây này anh em nhìn này sẻ tia này đấy rất là bắt sáng luôn tạo cảm giác là cái đồng hồ nó rất là sang đó sai mặt em nói xem nào 27.9 anh em nhé 27.9 thì ngang ngửa này bằng 28 đi đầu dày là 7.7 và vâng, cũng rất là mỏng mẫu đồng hồ này mẫu đồng hồ này tôi nói thật là ai cũng dễ ai cũng đeo được luôn rất là dễ đeo Đấy, mã của nó nó đây là V005L giá có 691.000 đó đây cũng đều là thẻ bảo hành đây đó quá rẻ và quá đẹp đúng không ạ đây anh em có thể xem lại một lần nữa rất là dễ đeo luôn rồi sang đến mẫu đồng hồ số 10 Thì là đây là một mẫu đồng hồ rất là trẻ trung nha anh em nhé Đó mặt à, điểm màu xanh navy này Đấy sẻ tia long lanh long lánh luôn này Đấy cọc số là à, kim giờ và kim phút Đều điểm dạng quang này Đấy cọc số 6 và 12 giờ đều là số La Mã Và kết hợp với vạch số Độ trường nước 3 tm đi mưa rửa tay thoải mái Và mặt này cũng đều là 27.8 đấy mặt 27.8 mà độ dày nó 7.7 thôi rất là mỏng đó rất là mỏng dây da khóa móng ngựa quá đẹp đúng không ạ đây giá em nó là có 691 nghìn tôi nghĩ là không còn gì để hơn nữa rồi anh em xem video nhớ like share chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ tiếng mắt chúng tôi nhá rồi sang đến mẫu đồng hồ số 11 cũng là một số cuối cùng trong buổi như hôm nay thì cái mẫu đồng hồ này cũng đều giống như cái mẫu đồng hồ số cùng với số số số 8 này thôi này đấy, nó cũng đều, đều giống này đấy, nó không khác gì nhau các bạn ạ có nghĩa là cái à, vỏ của em à, số 11 này là màu vàng đấy được mạ PVD màu vàng đấy còn em này thì nó là đánh bóng bằng bạc đấy, màu bạc luôn đấy, em để dây màu nâu đây em dây màu đen đó cực kỳ đều ok đây mã của em nó này LTPV004GL đấy, 7ABUDF giá là 815.000 vâng 815.000 là anh em sở hữu ngay một em màu vàng quá đẹp này rồi khỏi phải nghĩ đúng không ạ quá chất luôn đấy ví là bạn nào mà thích màu vàng thích màu đen mặt trắng mặt đen đều có hết đấy ba mặt đây một này hai này đấy ba đó ba màu luôn 11 mẫu này thoải mái để anh em lựa chọn đây là toàn những mẫu bán chạy ở bên tôi ấy. vừa mới đặt hàng về thì tôi làm video để review với anh em luôn vừa cài lên cắm lên thôi quá đẹp đúng không ạ thì à, hiện tại 11 đầu mẫu đồng hồ này đang có bán tại hệ thống đồng hồ The Watt của chúng tôi tại địa chỉ là trung tâm thương mại à, The Garden đường Mỹ Đình Mỹ Trì quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội và trung tâm thương mại Savico đấy trung tâm thương mại Sa Bixi Savico tầng hầm Bixi Savico Long Biên quận Long Biên thành phố Hà Nội anh em nhé đó đây có số à, hotline này địa chỉ website các thứ đầy đủ nhé địa chỉ rất là rõ ràng đấy thì các địa chỉ ở Mipex Long Biên này thì là tôi chuyển về Savico Long Biên đó ở bên kia thì nó dịch dạ đói kém quá nên là chúng tôi phải chuyển nó về bên này cho nên là à, đã thay đổi lại địa chỉ ở cái uh, trung tâm thương mại uh, Mipex Long Biên rồi thì à, thì trên ờ, đây là 11 mẫu đồng hồ là đang bán chạy tại hệ thống đồng hồ giáo quát của chúng tôi anh chị em ai có nhu cầu để à, sở hữu mua tặng này cho mình này và mua tặng cho người thân này và mua tặng cho bạn bè này sự quà quà sinh nhật rồi tặng cho các thầy cô giáo mọi cái thì tôi nghĩ đây là một món quà rất là ý nghĩa để nhắc nhở người ta rằng đó là thời gian luôn luôn à, thay đổi và hãy trân trọng những cái gì nó đang có và hãy trân trọng những cái gì trong tương lai nó sắp sắp, sắp có cho nên là rất là mong à, tất cả các à, anh chị em 500 à, anh chị em là nếu có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới quát của chúng tôi để làm những món quà à, thật ý nghĩa cho mình vâng anh em xem video thì nhớ like share chia sẻ và đăng ký kênh à, để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ dưới quát chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa anh em có thắc mắc gì hãy comment dưới video này để chúng tôi giải đáp cho anh em hoặc là à, kết bạn zalo để chúng tôi có thể là giải đáp cho anh em nhé Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.